sau đó một thời gian thì à, chuẩn bị làm nhà bí thư già thì Giang lại có việc để về quê để giúp đồng bào ở quê hai là để gần bố mẹ tiện chăm sóc thì mẹ Giang cũng khá là già rồi mọi người xem trên kênh cũng đã biết nếu các anh chị nào mà khán giả quen thuộc thì mọi người xem cái tập đầu tiên đấy của Giang ấy là chính là nhà sáu mẹ con này là Giang làm đầu tiên ở thôn Ha Cá lúc đấy thì là em bí thư già ấy còn còn đứng trước máy quay là vẫn còn ngại ngùng ấy thì là Giang à, dần dần thì cái mọi người xem được uh, em già mới biết là em ấy uh, ờ, có hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn sau đó thì uh, thời gian em mới được uh, các mạnh thường quân cũng như mọi người quan tâm ủng hộ giúp đỡ thì uh, đến khi em mới làm nhà thì giang đã giao lại toàn bộ là cho em uh, bản sắc dân tộc em linh văn ngọc là cả hai anh em đấy cho em ngọc vào sau mà thì hôm nay là chuẩn bị tân gia ngày mai tân gia nên là giang uh, quyết định vượt 500km lên để thăm lại em đi Thư Già và để chuẩn bị mừng cái tân gia mùa nhé Hôm nay thì mình đến đợt ngột thôi, mình không biết là đi Thư Già ở đâu. Thì ờ, giờ xin mời tất cả mọi người là cùng ờ, theo chân Giang vào trong đó nhé. Chào cô giáo nhá. Cô giáo à? Anh đừng có quay em nhé Không, anh quay đâu. Cô giáo là người yêu ờ, ai đấy? Người yêu anh Giang. Người anh Giang à? <laughs> <laughs> đây quý cô ba anh chị nhá, đây là cái ngôi nhà mà mình cũng đã xem của các anh chị đã biết rồi là ngôi nhà của bí thư già rất là đẹp để gọi bí thư già ra để bí thư già hướng dẫn cho mọi người cùng xem chi tiết hơn mình thấy là khá là đẹp và cái bậc thềm này thì à, bí thư già cũng sửa lại cái này láng này nữa tốt nhỉ ừ. tốt nhỉ rồi ok rồi Đấy, sơn hôm nay thì là cầm uh, máy làm là comment con chào bà chào bà nhá ừ, Chúc ngày hôm bà À, món gì đây? Ờ, bún bò. Bún bò. À, à mẹ ờ, mẹ Tiểu My thư già ờ. của anh chị nha, đây là Ờ, mà một thật ta tết chắc hát to là Có nhà mới to rồi nhỉ? Hôm nay lên ăn cố rồi đó đây à? Ờ, cố gắng mà nhá. Ờ. <laughs> Bà đi cho Lan. Đi ra cho lợn. Bây giờ nhá. Dạ ơi. Ai nhỉ? chủ tịch. Em chào anh Ngọc ạ. Chào anh khỏe chưa anh? Chào chủ tịch nhá. Vâng. À? Ôi, anh khỏe đây nhỉ, vì dạo ơi yếu thế Người đấy <laughs> là vâng, Vì thiếu dạo gầy quá mọi người Vâng cá nhá, mừng quá Không phải lên à? gầy đấy Gầy Theo top mình như kiểu ờ, bị làm sao ấy Hả? Gầy gầy quá Chào các bác nhá Lên nhà đi, lên nhà đi vâng. Lên nhà Hả? Đang ờ, món gì à? đang có món gì đây? Hôm nay nhiều gầy đấy Như ngày xưa đó suy nghĩ nhiều ha, chuẩn bị lấy vợ à? <laughs> Chắc là chuẩn bị lấy vợ rồi chú lên nhà chú giá ra bảo ờ, ra trường ngoài trời ngày ba Ủa ai đâu <laughs> ờ, ai ai mà xinh gái này ồ bí thư già hôm nay là món trưa nay là có món gì rồi đặc biệt rồi chắc là đãi ờ, người yêu lên thăm ờ, đây tiết này thế thôi có tiết gì đấy may chú mua thêm đấy không thì chết chú mua thêm nhiều chú mua thêm ở gấp 3 lần thế này vâng vâng xính ngủ à Dính đi ấy à, đi đi em đang bà xính đi mua ba gạo. À à có cái này là ai tự đóng rồi rồi. Rồi. Ai đóng cái ngăn này? Dạ cái này em thuê thợ làm nhưng mà mình không đâu đâu nhỉ. À, à, thế này chắc là thợ, thợ làm đúng không? Vâng. Ở nhà mình không điện. À đấy. Không à? điện bảo. Ồ. Ờ đây là cái căn nhà cũ ờ, ngày trước mà bí thư già chuyển lên cái vị trí này này mà đợt trước mà cháu xính ờ, ấy mà mình bảo làm cái cháu xính ở sau này ấy thì bí thư già xong rồi xây nhà xong thì là sẽ ở cái căn nhà xây ấy. thì cô anh chị là biết là lên một cái là mình mới cảm thấy thay đổi rất là nhiều đi săn được gì à, trẻ ấm quá hôm nay trời có nắng đâu không săn mây à cái này thì có mấy Săn xịt săn xịt Cường săn mây hay săn gì đi Đó à? là kia ông Thế à? Mà Hương ở trên này ăn được mềm mén không? Không quen à? Chưa ăn bao giờ hay là đã đã ăn thử chưa? Thử rồi đúng không? Có ăn thử mà khó ăn Còn Nghe thôi rồi là <laughs> ăn mèn mén không quen ăn rồi. ăn cơm ăn gạo rồi. Sáng lại ăn bắp bắp mèn mén trong đầu Rồi. Anh vào anh bắt uh, ép ăn gạo rồi ăn, ăn lúa rồi cái là quen ngay. Mỗi tuổi là bí thư già là hơi gầy. Phải nói là khác hoàn toàn luôn em nên em dần mình cảm thấy kiểu bị uh, như gầy nhiều. em, em em em đang đang suy nghĩ trong đầu ấy là là như kiểu là cái gì mình mình từ từ dép phủ lên đấy. Đấy là kiểu có nghĩa là cái lần đầu tiên nó vào và nó trắng rồi nó lúc xuống hà nội cái lúc mà mình ở đây ấy, lúc mình về cái là nó khác hoàn toàn luôn là thay đổi dần dần mình cũng nhận ra đúng là nhận được nhà mới này cái này rất là vui cảm thấy hạnh phúc bản thân anh đấy ngày xưa hay tâm sự cảm thấy anh cảm thấy hạnh phúc việc có một người yêu mình anh à. tâm mình cái cực kỳ luôn chơi ừ. quả à. <laughs> đẹp đấy chất đấy nhờ đẹp đấy áo áo người hâm mông mà lần hương thấy mặt nhiều lần chưa Hôm nay em Đấy. mua được 2 ờ, ờ, năm Mấy trăm? Là lúc đấy em mua 700 700 ừ. Ồ. Cũng đắt với nhỉ, cái, cái mũ này là chắc phải mấy trăm nghìn nhé Mũ này là mũ của em dạ. trai cũng rẻ Mũ của Thanh Trông Ờ, <laughs> Ồ, cái khăn này là khăn của anh Sơn là khăn miền Nam ấy nhé Anh có làm ảnh không? Không, em cười á Ờ, thì anh muốn mũ và cái ảnh làm ảnh nhỉ Bây giờ cười ra luôn Khăn đó chú mua đâu chứ sao Mà Hương lên trên này mà áo hơm mông đi Hương Mặc đập dần đi miền tây của con lụa khăn miền tây nhưng mà nó ngoài lụa bán đầy dạ mà em trên này mặc áo hôm ông thử chưa? Vẫn thử mặc áo à, mặc lần rồi. Mặc váy. Thế sau này làm làm dâu ở trên này thì phải mặc áo váy như vậy chứ. Ví dụ ngày mà lễ Tết này này phải mặc chứ không phải là bình thường đâu. Đúng truyền thống thôi chỉ ngày ấy thôi chứ còn bình thường thì không tin à cái em gái của pó này này hương mà biết này. chỉ mặc à, ấy thôi nói chung là nhiều người ta sống ở dưới ờ, thị trấn nhiều quen áo áo xịn một giống theo kiểu người bảo kinh hết đưa anh vào không biết mà em ừ, gái của có rồi gái ruột ngày xưa anh mới trêu bảo chứ anh giang ờ, mà chưa, quên em gái em mà chưa lấy chồng em gả cho giang này không phải chợ lấy bán mày chứ anh Giang còn cái chuyện mà anh Giang với lại chị đơ, ờ, trong miền Nam sao anh Giang Hả? có đến được với nhau chị Hương đấy rồi cũng tên Hương như em <laughs> Ờ, không em hỏi thật mà hai người cùng tên hương song hương, hương đấy đấy. một hương đấy không biết hương này cũng hương đấy hương vũng tàu nhá dạ ấy <laughs> rồi ơi trai nhá anh Giang ơi rồi sao rồi rồi, rồi khi nào đám cưới anh Giang từ mặc áo đã từ đã khi nào mà bí thư già với em đám cưới thì tổ chức cùng một xong anh à. luôn như nay bây giờ mai như anh em hỏi thật mà có thật mà anh mới bảo già cưới luôn đi nhà mới xong rồi cái là chị anh Giang lấy cho em không Thôi ơi chú Sơn Giang, Giang, già đang ờ, rủ chú vào trong vùng, ờ, vùng Cần Thơ chơi này Đấy Mà nhà cháu chơi thì cháu tiếp không? À, Thấy chưa? Tiếp thôi. Ờ, già nó bảo chú đi cùng cháu vào này, cháu không biết đường này ừ. Cho miệng tí nhỉ? Sơn nhìn đẹp trai nhỉ? À. Có cái bồ này hợp với Sơn đấy Không làm một, hộp một, một cái về anh ạ Làm cho ảnh ấy Được Có gì đâu đấy thì à, giang cũng à, đã vào trong nhà em bí thư già trong kia thì à, cũng có người yêu của em bí thư già là tận uh, trong kiên giang ấy các anh chị nhá châu đốc kiên giang ra thăm em ấy thì cái tập đầu trước thì mọi người xem cái video của em ngọc cũng biết rồi em cường biết rồi thì hôm nay thì uh, thì em bí thư già lại ra chơi để ngày mai là chuẩn bị là ăn mừng tân gia căn nhà của bí thư già. thì mọi người đang bận một chút thì à, Giang cũng uh, ra ngoài này để ghi hình cho các anh chị cùng toàn thể mọi người là biết cái uh, căn nhà của em Bí Thư già nhé đây, nhìn từ đây chính diện căn nhà mà căn nhà trước kia cái căn nhà bây giờ hiện tại bây giờ nó đã khác nhau hoàn toàn rồi các anh chị ạ và Giang cảm thấy ở thôn Ha Cá này là từ cái <laughs> chào bác nhá thì uh, đã thay đổi từ cái uh, cuộc sống của bà con à, dân làng cũng như là tất cả mọi người đây nhất là em bị thư gia à, hiện tại đã có một cái căn nhà nói là rất là đẹp rồi theo mình cảm nhận à, như vậy và thực tế mình nhìn tận mắt này mình mới cảm nhận được đấy sơn rất là rất là đàng hoàng luôn nha sơn đầy đủ chưa có căn nhà nào mà sơn đầy đủ như này như này thì các cháu đang lao lao động sinh thôi và căn nhà này thì à, không biết là rộng bao nhiêu mét vuông em Ngọc làm thì thiết kế cũng khá là bắt mắt lượt bằng à, tôn xốp Đấy. và cửa sổ hầu như đều có linh tô là để, để mưa nó không hắt vào cửa sổ này Đó. khung cửa thì là bằng à, cửa sắt và anh chị nhé, không phải là bằng cửa gỗ cửa sắt được sơn một màu cái màu này thì à, nó cũng tùy thôi màu này gọi là màu đồng các anh chị ạ trường này thì là sơn màu à, xanh phía là trong nhà thì chắc là sẽ sơn màu trắng đây là phía bên ngoài nhà hiên nhớ cái hiên nhà như là cửa mình có vào đây không à. cửa bị thư già đóng này không đi lên đằng sau mình vào đằng sau mới ấy được anh vâng, chị ạ nó là rất là đẹp rồi tuyệt vời là đây là từ uh, chữ khiên nhà mặt tiền phía bên này Đấy. sau này đang đi thư giãn sẽ láng cái sân này cũng chưa ờ, hoàn thiện hết được các anh chị đã còn một chút nữa nó lắp ống nước lên mình thấy là lắp uh, ống nước thải vẫn thải ra phía bên này là xong rồi màu sơn à, khá là dịu bắt mắt luôn đấy bên này thì là cái à, trái nhà đấy trái nhà là hai cửa sổ linh tô đầy đủ luôn không thiếu một cái anh chị ạ đấy, tuyệt vời phía bên này thì đằng sau nhà có một cái cửa sổ nhỏ nhỏ nhà bếp Màu xanh rất là dịu, đẹp Mày kiếm ô đi Ô hàng anh thấy nhiều mà Rồi phía này trong nhà mình còn xem Quầy của đấy chị cùng xem Nhà À, là phía đằng trong căn nhà nhé, các anh chị nhé Bước vào cửa đằng sau thì à, cạnh là cái nhà vệ sinh luôn Rất là to Đấy, rất là đẹp Đấy, bị uh, ờ, sổm dế đẹp bên này thì ờ, cái nhà bếp ga bếp ga đun bếp ga đây à, đẹp đấy chưa chưa hoàn thiện xong đâu các vâng anh chị ạ nào hoàn thiện xong thì ờ, chắc có lẽ là sẽ đẹp hơn sơn màu trắng tuyệt vời có hai à, phòng ngủ Đấy, hai phòng ngủ chắc là một phòng là của con cái một phòng là của em bí thư già hai phòng ngủ của ba anh chị nhá rất là đẹp này một phòng nữa tuyệt vời sơn màu trắng màu sữa đúng anh chị ạ Đấy, bây giờ là sơn màu sữa Đấy, hai phòng Đây đẹp phòng khách rất là thoáng này Đây này là phòng khách thoáng Cung nghỉ bằng ấy này Đây, cửa nhà à, đóng bên này chốt đây đóng trong sơn một màu sữa khá là đẹp luôn nhà bí thư già quá tuyệt vời theo mình cảm nhận như này là là không mong muốn gì hơn nữa cửa sổ rất là nhiều thoáng Đó. Nhà cấp 4 uh, ờ, ở trên này như này là quá tuyệt vời rồi màu gạch này ngọc chọn là cũng khá là đẹp những người nó nhỏ nó to hơn một chút cũng, cũng, ờ, cũng được mà đẹp bây giờ mình gì à, được à, ấy nữa thôi nhà lau dọn ấy nữa là toàn bộ là xong Đấy, này có bộ bàn ghế ở đây nữa kê vào đây nữa là bàn uống nước khách ra đằng sau là phòng bếp luôn ăn luôn Đó. Đấy, đằng sau này cạnh nhà tắm thiết kế cũng khá là gọn đây là rất là tuyệt vời rồi để lúc em già em ờ, bảo mua cái bàn ghế và nữa để chuẩn bị mai tân gia quán triệu phía bên này thì ờ, là trái nhà bên phải của bác chị ra có một cửa sổ Đấy, sơn rất là cũng khá là đẹp bắt mắt luôn nghe nói là cháu xính à, là đi à, ra chữa giường cho chú để mai là mừng tân gia các anh chị ạ hay gì bà con à, mọi người là đi làm hết rồi này bà và ừ, trước mình có được cô cô bác anh chị cứ gọi điện cho Giang là tham mưu cho Ngọc là không nên làm cái cái bậc này thì mình sửa lại mình cái sửa này cũng cũng được thường là tam cấp mà Đấy, 1, 2, 3 mình tính được cái bậc Đấy, nhất cùng là tam cấp không sau này là láng uh, ờ, cái mặt này đi thì Giang nghĩ là cũng khá là đẹp anh chị ạ không không còn gì mà Đấy nữa rồi khá là ờ, tuyệt vời rồi không gì để mà nói nữa Thế là nhà em ờ, Phó Tôn Hùng là cũng đang chuẩn bị xây ở phía đường bên kia của anh chị ạ Trước có hỏi qua em Ngọc mọi người kia là là là xây phía bên kia ở à, phía bên này đằng sau này phó thôn hùng ấy chắc là xây đằng là bên phía bên này nước đằng sau này không không biết em uh, ngọc em uh, ngọc bảo vệ thôi để vào thăm chủ yếu là bí thư già mẹ bí thư già và để chuẩn bị ăn mừng là ra ngày mai trưa mai là bảo mọi người mới bắt đầu tổ chức là người yêu bi thư già lên thì cũng khá là xinh gái của bác anh chị có để xem và, và biết được Ô, Hùng nữa nhở thấy anh Hùng không Hùng phó thôn đấy Hùng á ừ. đi lấy ghế ở bên kia à đây à ờ à. nhà già này là tổng bao nhiêu mét vuông nhà này ờ bảy mươi à rộng rất là rộng đấy một cái phòng là Ờ, là là là, là ấy rồi cái ờ, màu màu màu ờ, này cũng cũng màu đồng đấy nhưng mà sơn này màu màu đồng nhưng mà các anh thích là cái màu sơn màu màu xanh ở ngoài là đẹp là nó hòa với cái màu lá cây là đẹp hay là màu sữa ở bên trong ấy nhà cũng khá là đẹp đấy cái xe à, dùng cái chỉ có trộn thôi mà trộn ấy bây giờ là, là đang bận anh em mọi người đi chơi nữa có để mai là là, là đang bị họp ba là mọi người là sẽ làm tân gia ừ, ừ. căn nhà chị em đó có lẽ là Giang cũng ờ, xin phép được khép lại cái video của Giang ngày nay đây thôi quay qua cứ bãi chị ừ, mọi người biết thì để căn nhà em đi tư già này đã hoàn thành đến hiện tại bây giờ và cũng ba anh chị là mạnh của quân đợt trước có gửi tiền cho giang thì à, giang đã bản giao lại cho em ngọc toàn bộ sau này công khai tài chính như thế nào thì ba anh chị có thể là biết được ngọc à, rất là nhiều cũng ba anh chị hỏi giang là vì sao không không giúp uh, em già đó không phải là vì mình uh, mình mình, mình sợ không làm được hay như thế nào mà đợt trước cả hai anh em cũng là cùng ấy để mạnh thường quân cả hai kênh ấy đâm ra là mình có việc uh, mẹ ốm đau đấy là mình cũng uh, phải về và gửi lại cho em ngọc và về gần nhà để giúp quê hương thì, uh, có rất là nhiều các anh chị hiểu thì mọi người đã từng là xem kênh của giang mọi đã biết rồi là vì sao lại như vậy không phải là vì anh em này là mới nghĩa là mình giúp được nhiều nơi thì rất là nhiều cái hoàn cảnh được giúp đỡ và những cái mảnh đời bất hạnh sẽ giúp được rất là nhiều cái mảnh đời bất hạnh ấy mình cứ ở một um, chỗ thì nó cũng rất là khó đấy trên này thì có em ngọc em cường và em linh văn bé thì à, có rất là nhiều ở à, giang này có rất là nhiều kênh youtube để để có thể đi kêu gọi giúp đồng bào còn ở nơi khác thì Giang thấy còn lúc ở cao bằng này lạng sơn này đây những nơi mà sau này mà mình cũng muốn đi Giang cũng mong muốn là đi ờ, đến nơi đó để có thể giúp ừ, chung tay giúp sức chút nào đó cho đồng bào mình cảm thấy rất là vui hôm nay thì em ờ, chủ yếu là Giang vào đây ờ, để ghi hình lại cho các anh chị cùng toàn thể mọi người biết như là mạnh thường quân đợt trước đã gửi tiền cho Giang ấy, là yên tâm là, là căn nhà bí thư già đã hoàn thành sau này công khai tài chính thì mọi người có thể sang sang kênh của em Linh Vân Ngọc hay bản sắc dân tộc để có thể theo dõi hơn thêm hơn có lẽ là giang cũng ờ, xin phép được dừng cái video của giang ngày hôm nay ở đây thôi thôi giang cũng bận một người vào nước nói chuyện nữa có gì để video tiếp theo và mình ờ, vào để mình tuân gia em uh, bí thư ra mình sẽ ghi hình lại cho các bạn chị cùng toàn thể mọi người biết về không khí ăn mừng tuần gia của em bí thư gia nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người là ở những video tiếp theo vừa ấy xong thì uh, xính à, uh, <laughs> vừa về vừa nói xong ở đây uh, chủ tịch xính đẹp trai nhở ôi ôi hoa tai vàng ấy nhở ôi rồi nhìn phong độ như trai Hàn Quốc luôn cũng anh chị ạ này lên đột xuất nhìn khác hẳn đấy đúng như trai Hàn Quốc bộ vest Hàn Quốc ôi trở về gì đấy gạo à xe mới à dạ. xe mới à xe mượn mượn cái gì áo à đâu à, tưởng tưởng là xính uh, mua xe rồi chứ không ờ. chưa đâu gì à. ờ thôi nhìn thấy khỏe đẹp trai đấy là ok rồi <laughs> đấy, uh, à, chúng mừng rồi à. là quá tuyệt vời không cần mong muốn gì hơn kiếm được cô giáo viên đây này yêu này con là ấy chưa chồng con gì ở ờ, nhà toan là Wow, một cao này mang mang vào nhà đi mang vào nhà ấy